Xin chào tất cả các bạn à, Không biết thì hôm nay các bạn đã ngủ chưa Bây giờ cũng muộn rồi à, Tấn uh, đang ở Sài Gòn à, Muốn uh, chia sẻ cùng anh em Một chút kỹ năng về Chơi bài lá Đánh bài bằng tay nghề Bây giờ tay nghề thì ờ, Hôm nay Tấn chỉ chia sẻ cho Tất cả các bạn là Làm sao mà có thể đảo bài được Đảo bài để lấy được liêng Đảo bài để lấy được điểm to đảo bài mà không cần phải kèo đây là những kỹ năng mà hôm nay tớ muốn chia sẻ tức là không phải bài xanh chín bài nào cũng được chỉ cần à, đảo bài à, trước khi tấn chia sẻ thì uh, chia sẻ luôn cho anh em một uh, tin vui là chuẩn bị có một công nghệ hoàn toàn là mới hoàn toàn là máy máy đánh bài thường luôn máy phân tích bài thường luôn nhé à, đảm bảo với anh em là trong vòng 4 ngày nữa tức là nó rơi vào tầm 23 23 Tết là nó sẽ có cái máy máy phân tích bài thường thì à, hôm nay Tấn sẽ chia sẻ à, kỹ năng để có thể đánh được cái máy phân tích bài thường đấy để các bạn cùng luyện tập trước à, cái này cái máy phân tích bài thường đấy là như nào tức là chúng ta sẽ kết hợp với một chút kỹ năng kỹ năng như nào thì đây ví dụ như thế này đi để cho tất cả các bạn hiểu là máy sẽ để đây camera sẽ soi bắt đầu soi bài này thì chúng ta sẽ chia bài ra nữa, sau đó thì cái camera này nó sẽ phải phân tích đọc vào bài à. đó các bạn hình dung này đó, như thế này thì máy nó sẽ báo được tụ nào lớn nhất thì à, các bạn cố gắng tập như tôi nhé nó rất có nhiều cái hay à. đó chẻ từng lá một nhé như thế ờ, đấy là hôm nay Tuấn chia sẻ qua thôi còn bây giờ là hướng dẫn tất cả các bạn là kỹ năng chẻ bài à, muộn rồi thì buồn buồn thì lên hướng dẫn các bạn là kỹ năng chẻ bài này vậy chẻ bài như thế nào thì tức là chẻ bài để lấy được liêng à, đây cái này là tuyệt chiêu tuyệt chiêu nhé tuyệt chiêu để hướng dẫn các bạn nhé bây giờ bộ bài hoàn toàn là xanh chín này Tôi chưa động gì vào bài, chưa nhặt bài gì cả. Bây giờ tôi sẽ trả bài. Thì muốn trả trả bài thì chỉ cần hai lần trả bài thôi, không cần phải gì cả, hai lần trả bài thôi. Ví dụ lần đầu nhé. Lần đầu này. Đấy, chúng ta sẽ đăng ký này thì muốn lấy được liêng. Đấy, thì chúng ta sẽ giữ lại bên này 4 cây. Các bạn nhìn kỹ nhé. Giữ lại bên tay trái này 4 cây này. Đấy, xong hạ xuống này xong một lần này thì lần tiếp theo chúng ta sẽ lấy tiếp cây nữa Đấy, chúng ta sẽ lấy tiếp cây nữa Đấy, chả giữ lại bốn cây xong như thế này là chúng ta đã lấy được liêng hai ba bốn này cách chẻ này rất đơn giản đấy các bạn nhìn kỹ nhé bài thường luôn hai ba bốn buồn buồn thì chia sẻ để các bạn cùng uh, uh, học tập để biết về kỹ năng đánh bài đây hai và bốn rất đơn giản và hiệu quả đấy là một kỹ năng uh, video này tấn chỉ làm để các bạn xem nếu mà các bạn xem chưa kỹ thì các bạn sẽ tua nó lại và xem thêm và tấn chia sẻ thêm cho các bạn là làm sao đây các bạn nhìn nhé con 234 này làm sao để con 234 này biến hóa được thành nhiều kiểu tức là chúng ta không cần phải để trên dưới đáy bây giờ tôi sẽ chỉ kỹ năng mà không cần để dưới đáy mà chỉ là công thức thôi công thức nhá nếu mà các bạn xem kỹ các bạn sẽ biết đánh công thức này Đấy, công thức của công thức của nó rất dễ Đấy, công thức đây làm lại cho các bạn hiểu này 2 3 4 các bạn xem kỹ các bạn sẽ hiểu cái công thức này nhé đây là kỹ năng đánh bốn nhà nhé xong rồi kỹ năng này là kỹ năng đánh bốn nhà mà rất đơn giản đấy chỉ là quy luật thôi video này tôi làm rất chậm để các bạn hiểu à, tôi chia sẻ để các bạn cùng cùng học tập vẫn là 234 không hề thay đổi đúng không ạ không hề thay đổi 234 vẫn là 234 tiếp theo ở đây 234 này 234 vẫn là 234 với một kỹ năng này nữa để đánh bài tôi vẫn là 234 nhìn nhé một hai ba bốn vẫn là hai ba bốn cắt bài đây là chia sẻ để các bạn thấy là đánh bài nó biến hóa nó biến hóa nhiều dạng rất là đa dạng luôn đó các bạn nhìn thấy không rất là đa dạng vẫn là hai ba bốn chia sẻ để các bạn cùng học tập cũng là tiếp theo vẫn là hai ba bốn với một hình thức rất đơn giản nhưng hiệu quả chỉ là cầm bài lên thôi chỉ là cầm bài lên thôi nhé cái này thực tôi tôi biểu diễn ở trên này để các bạn biết là kỹ năng của tôi nó biến hóa tôi biểu diễn là để cho các bạn biết là kỹ năng của tôi biến hóa nhưng thực ra uh, cái vấn đề tôi biểu diễn ở đây là như thế nào ừ, tôi thì uh, có một số sản phẩm đây đây là một chiếc ví đổi bài chiếc ví đổi bài này thì à, à tôi bây giờ tôi là thợ đánh tay nhưng uh, chia sẻ là nên những công cụ để hộ tôi đi đánh thường xuyên thì tôi chia sẻ uh, bán cho anh em với giá là một triệu một chiếc chiếc ví này bán để hỗ trợ anh em thầy thợ này đi chơi nhé mò đổi nó bên này nhé này mò đổi rất là kín à, rất là kín đáo rất là êm luôn để mà đánh bài hai ba bốn này. Ví dụ bây giờ lên bài mà để nặn như này. hai ba bốn nặn này, đặt này. Rất là êm luôn. Ví dụ như này đi. Đấy. ba này. Đặt bài lên trên này, chỉ cần động tác rất đơn giản. Biến ra hai ba bốn Đây là công cụ này. Chia sẻ là hỗ trợ anh em là có một triệu một cái ví này thôi để anh em ví này là ví chống ồn bán rẻ cho anh em với giá 1 triệu cái kính áp tròng này cũng thế 1 triệu một cái kính của Hàn Quốc kính này đeo không sợ đau mắt đánh liêng các thứ thì tuyệt đối chuẩn luôn cái kính này tôi cũng chỉ để rẻ cho anh em là một triệu một cái anh em liên hệ vào số điện thoại của tôi là 0974073333 hoặc là 0974439999 à, tôi là Tấn Sài Gòn à, cơ sở thì à, hai chi nhánh tiếp theo con máy này máy này mua về chơi cho nên là ba CVK đã là dây CVK rất là nhạy nhá con này rất là rẻ chỉ bán với giá là 6 triệu thôi hỗ trợ thôi đây là giá gốc đấy giá gốc có 6 triệu thôi bên ngoài nó đang bán là 8 triệu đấy thì anh em nhanh tay xem chị video thì tôi mới chia sẻ cho anh em xem video này của tôi chứ còn bên ngoài tôi không bán như vậy đâu nhá thì hôm nay thì anh em nhớ đăng ký kênh của tôi để xem video khác hoặc là có một điều như thế này anh em lên mua ví mua kính mua điện thoại thì là tôi sẽ chia sẻ chia sẻ cho cái kỹ năng mà anh em đang xem này để anh em về hỗ trợ thêm chia sẻ miễn phí kỹ năng này nhé anh em nhớ nhé Đấy, thì anh em cảm thấy hay thì like comment đăng ký kênh và bấm cái chuông để hôm nào tôi sẽ à, rảnh rỗi và cuối tuần tôi sẽ lại à, live stream lại chia sẻ cho anh em một vài kỹ năng đánh truyền chớp nhặt kèo lá vàng rơi đấy. sau rồi ngôi các kiểu à, à, xin chào anh em đây nhé